này vừa che xong mà mình không kịp quay clip của Hoàng Văn Quảng Sơn nha đây có được gọi là siêu cánh ruồi cho anh em chế trên kia mà không kịp quay bị áp sát này nó căng mà lại không chế rồi bào thế đấy Anh kết con bồi này thì liên hệ mình nhé số điện thoại 01692 885 188 Quảng Lạng Sơn thời tiết hơi lạnh nên là hơi xù nhưng mà đấu thế này rất là ok rồi mồi mình căng quá nên là nó cũng rẻ chừng chứ nếu mà con mồi yếu nó chơi rất là hay luôn đến tay phải cũng rồi căng quá bay sang đồi này à, sang diệt luôn clip của Hoàng Văn Quảng Sơn nha anh em